68 chia 2 68 chia 2 6 chia 2 bằng 3 3 nhân 2 bằng 6 6 trừ 6 bằng 0 Chúng ta đem 8 này xuống 8 chia 2 bằng 4 4 nhân 2 bằng 8 8 trừ 8 bằng 0 Và kết quả của chúng ta bằng 34 69 chia 3 6 chia 3 bằng 2 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Đem 9 này xuống, 9 chia 3 bằng 3, 3 x 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0. 44 chia 4 44 chia 4 4 chia 4 bằng 1 4 1 nhân 4 bằng 4 4 trừ 4 bằng 0 Chúng ta đem 4 này xuống 4 chia 4 bằng 1 1 nhân 4 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0. 99 chia 3. 9 chia 3 bằng 3, 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0, 9 này đem xuống là 9 chia 3 bằng 3, 3 nhân 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0. Rồi chúng ta đã xong rồi. Một a, à, bạn tiếp đến bài B 42 chia 6 bằng 7 45 chia 5 bằng 9 36 chia 4 bằng 9 16 chia 2 bằng 8 Rồi chúng ta đã xong bài 1 Tiếp đến bài 2 là viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu Mẫu 1 phần 6 của 24 mét là 24 chia 6 bằng 4 mét. 1 phần 6 của 48 kg là 48 chia 6 bằng 8 kg. B 1 phần 6 của 54 giờ là 54 chia 6 bằng 9 giờ. 1 phần 2 của 60 lít là 60 chia 2 bằng 30 lít. 1 phần 5 của 40 phút là 40 chia 5 bằng 6 bằng 8 phút Rồi chúng ta đã làm xong bài 2 với bài 1 Tiếp đến là bài 3 là giải đố Mây đi bộ từ nhà đến trường hết Mi đi bộ từ nhà đến trường hết 1 phần 3 giờ Hỏi Mi đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? Là số phút Mi đi từ nhà đến trường là 60 chia 3 bằng 20 phút Đáp số 20 phút Chúng ta đã xong bài 3 là giải đố Tiếp đến là bài 4 Là tìm x A x nhân 4 bằng 80 x bằng 80 chia 4 x bằng 20 x nhân x 3 nhân x bằng 90 x bằng 90 chia 3 x bằng 30 Rồi chúng ta đã làm xong bài 27 Tiếp đến là bài 28 phép chia hết và phép chia có dư tính bài này gồm có 3 phần phần 1 là đặt tính tính rồi viết theo mẫu phần 2 là phần 2 là đợ, đúng ghi đờ sai ghi sờ phần 3 là viết tiếp vào số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm cho phép chia con rồi chúng ta bắt đầu làm thế nào một tính rồi viết theo mẫu 25 chia 5 chia 2 bằng 2 2 nhân 2 bằng 4 4 trừ 4 bằng 0 Chúng ta đem 2 về xuống 2 chia 2 bằng 1 1 nhân 2 bằng 2 Bằng 2 trừ 2 bằng 0 42 chia 2 bằng 2 Bằng 20 Bằng 21 99 chia 3 9 chia 3 bằng 3 3 x 3 bằng 9 9 trừ 9 bằng 0 Chúng ta đem 9 này xuống 9 chia 3 bằng 3 3 x 3 bằng 9 9 trừ 9 bằng 0 99 chia 3 bằng 33 Rồi chúng ta đã xong bài 1 Tiếp đỡ đến bài B ba mươi chia bốn bằng chia 4 50 chia 4 bằng bằng 7 7 x 4 bằng 28 20, 30 trừ 28 bằng 2 Vậy, vậy 30 chia 28 28 30 chia trừ 20 mươi 30 trừ 30 30 chia cho 4 Dạ Bằng mấy dư mấy chứ Dạ 30 chia cho 4 bằng 9 dư 2 gì mấy dương hai sao ghi gì dạ thế rồi ờ. rồi. Đây rồi. 38 chia 5 chia 5 bằng 7 7 x 5 bằng 35 38 trừ

6 chia 3 bằng 8 8 nhân 3 bằng 24 20, 26 trừ trừ 24 bằng 2 26 chia chia 3 bằng 8 dư 2 32 chia 4 bằng 8 8 chia 8 nhân 4 bằng 32 32 trừ 32 bằng 0 32 chia 4 bằng 8 60 chia 6 60 chia 6 bằng 10 10 nhân 10 nhân 6 bằng 6 Rồi Xong 60 60 chỉ số bằng không 60 chia 6 bằng 10 55 chia 5 5 chia 5 bằng 1 1 nhân 5 bằng 5 5 trừ 5 bằng 0 5 chia 5 bằng 1 1 nhân 5 bằng 5 5 trừ 5 bằng 0 55 chia 5 bằng 11 sờ đúng đúng đi đúng ghi đờ sai ghi sờ a 54 chia 6 đây 54 chia 6 5 54 chia 6 bằng 9 9 nhân 6 bằng 54 54 trừ 54 bằng 0 kết quả của chúng ta là đúng B 48 chia 4 48 chia 2 4 chia 2 bằng 2 2 nhân 2 bằng 4 không chúng ta đem 8 này xuống 8 chia 2 đây là sai C 31 chia 4 3 bằng 31 chia 4 bằng 6 6 trừ 4 6 x 4 bằng 24 7 7 7 nghe không? Dạ không 7 của 28 ừ, Và nó sai thì đúng sai rồi Dạ D 96 chia 3 9 chia 3 bằng 3 3 nhân 3 bằng 9 9 trừ 9 bằng 0 Chúng ta đem 8 này xuống Chúng ta đem 6 này xuống 6 chia 3 bằng 2 2 nhân 3 bằng 6 6 trừ 6 bằng 0 các bài này bài toán này đúng ba Viết tiếp số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trắng Đây Đây là 31 bằng 7 nhân 4 cộng 3 25 bằng 8 nhân 3 cộng 1 8 nhân 3 bằng bao nhiêu? 8 x 3 bằng 24 cộng 1 38 bằng 7 x 5 cộng 3 Trong phép chia có dư số bị bị chia bằng thương nhân với số chia rồi cộng với phần dư Rồi chúng ta đã đã làm xong bài 27 7 và, và bài 28 Này Nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy để lại phần bình luận mình sẽ giải đáp cho Nếu như các bạn nhớ đăng ký, share cho bạn bè cùng học nhé Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn học giỏi. Bye bye.